đằng sau hai chữ đã từng là cả trời cảm xúc lưng chừng sợ em anh không vững anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân sâu càng sâu càng kiên đó càng sâu càng anh trôi từ tận ta chỉ mong em một lần thứ tha anh thì không quý đợi bên đâu tránh người ra đi dịu nồng nắng trên đi đi người về nơi anh chẳng hối ông để tràn nơi tim đau thương còn vòng nơi tâm trí lời ấm ơi chẳng đời sao quên đừng phải chậm gian đâu